Minh Toàn à, xin kính chào quý bà con các bác Hôm nay Minh Toàn à, có mặt tại phường Hùng Thắng, thành phố Hà Nội Và Minh Toàn đang đứng ở đến cái ờ, đường ngoài đường Bạch Danh và khu phố Lý người Giàu của Hà Long Thì tại sao được mệnh danh là đây là những cái ờ, con phố giàu, khu mà người giàu ở thì hôm nay mình toàn sẽ mời quý bà con cô bác hãy cùng minh toàn chúng ta hãy đi ờ, giao quanh ở cái khu này xem những căn nhà những căn biệt thự như thế nào mà người ta đi qua đây người ta nghe đồn là cao nhất và khu phố này là khu phố của những người có tiền và bây giờ uh, xin mời quý vị và bạn hãy cùng Minh Toàn là chúng ta tham quan ở khu phố này một chút nhé. Vâng, thưa quý bà con cô bác ờ, ở đây là những cái căn biệt thự mà người ta gọi là những cái ờ, người có tiền hay là khu phố nhà giàu ở Hạ Long thì ở đây ờ, như quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy phía đằng sau của những căn biệt thự này là một cái dãy núi đấy và đằng trước ờ, của căn các căn biệt thự này là biển đây quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy biển tức là lưng tưa núi và mặt hướng biển là một vị trí mà cực kỳ là đắc địa và hầu như uh, những người mà người ta hiểu và am hiểu và có tiền là người ta hay lựa chọn những cái vị trí như thế đặc địa như thế thì ở đây thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy trước mặt của chúng ta là những cái căn, căn biệt thự mà có thể nói là những nhà dân có tiền thì mới uh, dám ở những căn biệt thự như thế này đấy đây quý việc bằng các bà con nhìn thấy không đấy và bây giờ thì uh, Minh Toàn uh, xin uh, mời quý bà con cô bác chúng ta hãy uh, cùng Minh Toàn chúng ta hãy sang xem những cái căn biệt thự như thế nào mà lại uh, được mệnh danh là khu phố nhà giàu khi mà chúng chúng ta đi qua chúng ta chỉ ngắm những cái căn biệt thự là biết được những khu phố nhà giàu nhé và mến thưa quý bà con ở đường này là đường uh, đi xuống Hạ Long Bay và quý bà con cô bác cũng có thể uh, đi xuống Hạ Long Bay theo cái trục đường này cách khoảng 4 à, cây 4 km xuống hà Long Bay từ đây xuống hà Long Bay là 4 km còn à, Minh Toàn xin nói thêm với quý bà con cô bác một chút nữa là ở đây thì cũng có cái à, đường mà tại sao ở đây cái dân nhà giàu lại có có người ta lại thích ở đây bởi vì cái đường này là đường uh, 1 2 3 tức là 6 làn đường uh, 3 là 4 ờ, là 8 làn đường mỗi bên 4 làn và trong này thì à, như cái làn ở đây là cái làn mà làn đường mà gọi là đi bộ đấy thì quý bà con của bác thấy là hai bên à, đường trồng rất là nhiều cây xanh và và rất đẹp ở bên kia thì làn đường bên kia cũng giống làn đường bên này nhưng mà đi xuôi đi ngược đấy dành cho hai bên và Minh Toàn à, không để quý bà con mất thời gian nữa mà bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con bác chúng ta hãy sang ngắm những cái căn biệt thự tại sao mà lại gọi là khu phố nhà giàu nhá Minh Toàn à, xin à, kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy à, đi à, đây là cái khu mà chưa phải là cái khu những căn biệt thự nhưng đây là những cái khu mà liền kề của phường Tây Hùng Thắng thành phố Hạ Long đây ví dụ như một căn như thế này thì nó rơi tầm khoảng gần 5 tỷ một căn liền kề như thế này có bán cả đất và cả nhà luôn quý bà con ạ căn nhà rất là đẹp đây là khu liền kề của Tây Hùng Thắng à, như quý bà con cô bác cũng biết là khu vực này là khu vực mà người ta chỉ xây những cái căn à, liền kề thôi có những cái à, sân vườn công viên nhưng mà có những uh, nơi là người ta quy hoạch vào những cái căn biệt thự hoặc là những cái căn ờ, villa đây mình toàn ờ, xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi ra khu vực này nhé Quý bà con cô bác à, đang cùng với Minh Toàn chúng ta đang đi à, đến cái khu mà những cái căn biệt thự gọi là biệt thự à, bạc tỷ rất là xa hoa của Hạ Long ngày nay thì như bà con đang thấy là ở đây thì người ta cũng đang xây dựng rất là nhiều những mảnh đất này là những mảnh đất mà đang được lão bán với giá tiền rất là cao như là có những người mà ờ, người ta có tiền người ta đã mua rồi chứ không phải là người ta bây giờ mới ờ, mới mới ờ, bán đâu ạ người ta bán là người ta trừ đất ở đấy rồi đây và chúng ta cũng đang đi qua một cái trường học trường học này khá rộng đấy bà con ạ khá rộng và khang trang cái khu đằng sau này là khu mà đang à, xây dựng nhưng mà đằng trước ờ, khu đằng trước mà chúng ta đang chuẩn bị đến là khu đấy là toàn bộ những cái à, đất mà có chủ và người ta đã xây những căn biệt thự gọi là những cái ờ, người dân có tiền dân nhà giàu thì người ta đã ở à, đường xá ở đây rất là rộng à, ờ, quý bà con của bác ạ đi lại rất là rộng lại. đây mình toàn à, xin à, đi lối này đây là đường phía sau của những căn biệt thự đấy ở khu vực này thì ờ, đang xây dựng rất là nhiều đây chưa phải là những cái căn ờ, biệt thự mà Minh Toàn muốn ờ, nói đến đâu quý bà con có nhắc các vâng bác ạ Khu vực này thì à, cách Hạ Long Bay khoảng 4 à, km. Từ đây xuống Hạ Long Bay đấy bà con ạ, thì khoảng 4 km. Và bây giờ đi từ đây lên Hà Nội thì mất khoảng à, hơn một tiếng đến một tiếng rưỡi thôi là sẽ lên Hà Nội. Bởi vì mới làm cái đường cao tốc giữa Quảng Ninh và Hà Nội đây Minh Toàn à, đang à, chuẩn bị à, ra trước những cái căn biệt thự đấy và đây Minh Toàn muốn đi xung quanh để cho quý bà con cô bác chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái những cái căn biệt thự hoặc là những cái mảnh đất mà đang bỏ trống nhưng mà đã có chủ hết bây giờ ờ, Minh Toàn sẽ đi cái đường này là đường ờ, mà trước các căn biệt thự đấy quý bà con các bác nhé đây chính là đường này đây đây chúng ta bắt đầu ờ, đến khu vực này là những căn biệt thự đây là một cái nhà hàng Hồng hạnh 6 mà thôi chứ chưa phải là một căn villa hay biệt thự đất ở đây thì Minh Toàn không biết là giá bao nhiêu nhưng mà ở đây thì quý bà con của bác cũng có thể nhìn thấy là ở đây những cây này là người ta trồng Đấy. dân ở đây người ta trồng những cái nhà ở đây đây đây là một số cái căn biệt thự rất là xa hoa và trắng lệ quý bà con của bác cũng có thể nhìn thấy ở đây trước mặt uh, quý bà con là một cái căn biệt thự mà được uh, à, chám trổ rất là cầu kỳ Đấy. Minh Toàn xin dừng lại đây chút được uh, à, chám trổ rất là cầu kỳ và rất là đẹp những cái chạm trổ rất là tỉ mỉ quý bà con cô bác ạ không biết là quý bà con cô bác có nhìn rõ không nhưng mà với Minh Toàn ở đây Minh Toàn đang đứng với một cái cảm giác ở đây là một cái căn biệt thự mà được à, xây dựng theo thời à, kiến trúc của Pháp hay sao Minh Toàn cũng không hiểu rõ về kiến trúc nhưng mà rất là đẹp Đấy. À, mến thưa quý bà con cô bác những cái mảnh đất ờ, những cái trồng cỏ như thế này đây trồng cỏ như thế này thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy đấy là đất của người ta đã mua nhưng mà để một cái mét vuông ờ, đất để trồng cỏ để người ta ờ, nhà nó đẹp hơn và để cho mọi người bình thường với làm công lương thì để mua những cái những cái đất mà chỉ là để trồng cỏ này thôi để ghép lại <laughs> thì để mà ở thì cũng rất là đã khó khăn rồi đây và chúng ta đấy là một căn biệt thự chúng ta đang ờ, đi qua hàng loạt một số căn biệt thự đây các bà con các bác cũng có thể nhìn thấy đây là những căn biệt thự tiếp theo rất là đẹp và đây thì ờ, có cái nhà hát ờ, truyền thống của Hạ Long thành ra là quý bà con các bác cũng có thể nhìn đang thấy là rất là nhiều cái du khách cũng như là các đoàn về nhà hát uh, truyền thống Hà Long ở đây Đấy, nhà hát uh, truyền thống của Hà Long đây là các du khách quốc tế cũng như là du khách trong nước đây nhà hát truyền thống của Hà Long và quý bà con cô bác à, thấy rất là nhiều xe đúng không ạ chúng ta đang đi qua những cái căn villa rất là đẹp mắt và có rất là nhiều phong thủy lưng tựa biển mặt hướng ra biển rất là đẹp đây đây cũng là một cái căn mà rất là đẹp mắt quý bà con wow, căn này đẹp quá Căn này riêng cái cổng không đã mất ờ, tiền trăm triệu tỷ rồi Và như quý bà con cô bác ờ, đang nhìn thấy ở ờ, phía trước này là cái đường cái đường mà chúng ta đi ngược ra đây xong ra trục đường chính khoảng một cây nữa là chúng ta lên Hà Nội và từ đây lên Hà Nội thì khoảng hơn một cây hơn hơn một tiếng hồ thôi và từ đây ờ, đi ngược trở lại chúng ta đi như này là chúng ta xuống ờ, Hạ Long Bay bây giờ Minh Toàn ờ, xin dừng video này ở đây để Minh Toàn đi thẳng xuống Hạ Long Bay để gửi những cái hình ảnh đến quý vị bà bà con của bác về Hạ Long cũng như là về Việt Nam chúng ta để theo dõi những cái video mới về Hạ Long cũng như là Việt Nam thì à, tôi mong quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh đấy là điều ủng hộ cho kênh ủng hộ cho Minh Toàn cái hai nữa là để đón xem à, những cái video mới nhất khi mà chúng ta đã đăng ký kênh ở đây đăng ký đăng ký miễn phí quý bà con cô bác nhé thì à, xin cảm ơn quý bà con cô bác đã xem video này xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những cái video tiếp theo